Rồi à, xin chào các bạn đến với những bài tập trâu bò nhất trên cái máy Professional 9000 Giá tiền 470 triệu Duy dành hơi sức của mình nãy giờ đó để tập những bài này Mà bây giờ là chơi full gear nha mấy bạn Chơi full gear mới chơi được thôi chứ không căng lắm Đầu tiên chúng ta đến với cái cái station này cái tay sầm này là tập tập xô nè có cây này là tập xô thôi đầu tiên chỉnh cái này cho nó phù hợp với người mình đó thoải mái chưa bài này khó tập lắm nha không khởi động thôi nhẹ nhàng cầm ở vị trí nú khởi động thôi chưa ghê đó nhẹ nhàng ở bbt á là chỗ nào có cái máy này hết á cái máy này để nổ đúng không để nổ cho người ta thấy cái sự máu lửa của mình và là một trong những cái máy để chạy đua vũ trang hôm nay bằng tưởng đâu city 800 mắc nhất đúng không city 8 400 triệu đồ nổ ghê lắm mà đúng không giờ nổ máy này xỉn luôn cái máy này Duy có nổ một lần rồi nhưng mà Duy nổ bên quận, quận, Bình Tân là không đúng Tại lúc đó là Duy bỏ cái, cái module này ra Duy tính có cây giữa không à nên nó rẻ chứ mà gắn hai module này vô mắt kinh luôn á nên các bạn xem video của duy á là ngoài cái kỹ thuật tập luyện động tác này nọ kia bạn còn hiểu được trong cái ngành mà gọi là ngành thể hình mình á nó có những cái gì nó và nó phát triển là làm sao cái điều đó là cái điều quan trọng nó tăng kiến thức cho bạn nhiều lắm á nhiều khi vừa vừa dẫn giỡn này thôi chứ cả một bầu trời tri thức như vậy là mới thấm thấm rồi đó mới thấm thấm rồi đó đó, mới thấm thấm rồi nha các bạn Rồi bây giờ bạn sẽ thấy Di cầm hẹp hẹp vô một tí này, tật Di thích Di là cha đẻ của mắt ti mà Nên cầm hẹp hẹp vô Rồi cứ phun cây đi Cái này các bạn để ý cái gì các bà để ý cái thần thái của duy lúc phát lực các bà để ý cái độ nghiêng người của duy đó, để ý hai đó nha chứ không bạn nói thằng này tập sai nghe nó quen quen nghe nó giống như quyền thoại luôn á bây giờ duy à, tập gym duy mà quay video cho các bạn này nọ giờ cũng lâu lâu cũng thằng vô là tập bậy tập sai nữa mười năm nay nghe câu đó rồi đó cứ vậy hoài không có câu nào comment mới mới wow trời thấy chán rồi đó nha không lại chơi vậy ta <laughs> này nó ba trăm bao dám đừng di đu lên được luôn á hí ba ba Bây giờ chúng ta sẽ chơi nhấp nhấp đại pháp Để pump cơ Cái này là Duy nói riêng nha các bạn Để pump cơ Chứ không phải để tập full răng nha Bài này không full răng được Các bạn không được full răng bài này Tôi nói thiệt không được full răng bài này nha Các bạn chết người đó nha Tôi quanh lên là lần cuối không được full răng bài này Bài này pump thôi Nhấp nhấp để pump Có dùng để, để khởi động hoặc là để kết thúc hoặc gì đó Tạ vừa và nhẹ thôi hiểu chưa ha nè răng trên là hết nhưng mà răng dưới là háp Rồi trên cái máy này chúng ta sẽ thực hiện V3 pull down Ở động tác này bạn nhìn cái người của Di nó ngã Tập 150 bao thôi Đó. Bởi vì đây cái máy này nó nhiều công dụng, nhiều tính năng và có những cái bài tập rất là tuyệt vời Ok Không

kết thúc máy này đó là những bài tập các bạn có thể trải nghiệm trên một cái station của máy thôi nó còn nhiều cái station khác rồi bây giờ chúng ta qua một cái station Citic Cable Row do ngồi vị trí bình thường chân để thẳng ra để cho nào, ok rồi bài này một trong bài rất khó Yeah lên tạ rồi khi mà chúng ta tập nặng nặng xíu là chúng ta cần phải quấn dây kéo lưng vô nó thiếu một cái phụ kiện ở đai lưng chút gì sẽ đeo Yeah! Me! Me! Ah! Woo. Kịch hay phải chờ cuối cùng nha các bạn Kịch hay phải chờ cuối cùng à, Thì trên tay của Duy này vẫn là một cái à, Một cái thiết bị rất là quyền lực trong giới gym đẳng cấp Đó là handle truck Truck handle sport Dành cho phát cuối Dành cho phát cuối mới chơi trong quá trình sử dụng thấy cái cặp này nó rất là tiện và nó cũng à, xịn sò nữa hồi xưa là bạn chơi là bạn chơi cái cây mà nó cũng là V3 đó bạn hiểu không nhưng mà nó dạng là cái cây sắt nó hàng lại á cái này chịu khó nhớ đi thằng media nào nó minh họa lại cũng được nó giờ như bỏ rồi bỏ cái đó rồi lỗi thời cây đó giờ tàu chơi với ai chơi nữa đó bây giờ qua cái cặp này hồi xưa nó có một cái giống vậy nữa nó cũng bằng sắt nó hàng rồi luôn đó đầu dày nó khoanh cái vòng tròn vậy gắn cái lỗ vô nhớ chưa đó ha bởi vậy cái đẳng cấp phải chơi tới cây đẳng cấp cái này nè nó xoay được nó xoay được nha các bạn nè là dày nè tập vô giật dày nó xoay dày một cái biên độ như nè đó là sự lợi hại của truck handle nó truck handle sport Ah!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 hấp rắc đẳng cấp thế giới à. À. Đây, đây, đây. À. À. À. À.